quý đã có mặt trong buổi tiệc ngày hôm nay Hoa chúc với địa phương của chú rể và cô dâu trong ngày vui ngày trọng đại của mình cho phép chúng tôi sự trân trọng giới thiệu kính mời và ra mắt với tất cả quý vị là các vị đại diện của hai bên gia đình Hội nhà trai quý đã cùng dành thời gian quý báu đến trường của tiệm hôm nay xin chúc quý vị là một niềm vui niềm động viên tinh thần rất lớn cho hai bên gia đình chúng tôi đặc biệt là cho chú rể và cô dâu và trong lúc phục vụ tiếp đó chúng tôi sẽ không tránh khỏi những sơ suất rất mong nhận được sự ủng hộ của quý khách một lần nữa cho phép đại gia đình kính thay đến toàn thể quý vị khách quý lời chúc sức khỏe lời cảm ơn chân thành và lời chào mừng đồng nghiệp kiến thức đầu tiên xin mời chú rể và cô dâu cùng mời thượng cho các vị đại diện hai bên gia đình đã quan sức xin được mời các vị đại diện cùng trở về mặt tiền để cùng nhận những lời chúc tốt đẹp từ quý vị khách quý chúng ta mình hiểu đâu hương sẽ mãi mãi thương tôn và chắc cũng không quên mình cũng có thể các vị và đến đây thì những chương bốn đã hoàn tất đội ngũ nhân viên Alcoa nói rất vinh dự sự phục vụ quý vị hy vọng rằng buổi tiệc sẽ là một kỳ niệm đẹp trong lòng quý khách xin chào và chúc công hiến lô tô ngôi sao việt vô cho nhất đăng ký nha vô cho đăng ký ờ giỏi á không không không không được phải thêm giỏi mới được vô đăng ký đi Nhấn tiền qua đây các phim chúng ta đi tăng sinh hoạt do chương trình nhạc và những sinh hoạt diễn dài thì giới chúng ta cùng chương trình nhạc một giờ chào sức khỏe và chúc chào nhé Đó quý vị hôm nay là chương trình ca nghề của phục vụ cho quý vị khách hàng chẳng ha. Chương trình đầu tiên là chương trình khách hàng trong nước, chị nước và những ca khúc này phục vụ cho dân của chị. Chương trình thứ hai là chương trình là dịp cho chúng mình chúng nhà đó chương trình xíu áo thịnh cho một bộ xíu áo tư liệu của người nhà của cô dâu nha. Thế là phục vụ chương trình cho quý vị dân đó. Và đây đó là các chương trình ngày thứ luôn hát với công nghệ các quý Các chị hôm nay cũng gia chú chị nhẹ thì giới thiệu về ca khúc thì không chính cho chị chúng em thì chúng em sẽ giới thiệu cho huy chị bài nhạc ca khúc và nhiều thích và dạ, bây giờ là đó là xin phép chị con xin học cho chị nhẹ rồi đây sẽ toàn thể quý vị và phép được tiếp khỏe và là nhau chắc nhau Vâng, xin cảm ơn đại diện các tay chủ động của tiệc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 Oh. gửi đến cho các chị nghe phòng tài hát không không không hẹn cùng chúng có bao đêm em cứ cứ nào rồi bao đêm em vẫn chờ khi chưa mang mắt hạnh phúc mang số

lòng em Tâm lên thật say Mình yêu nhau đi Và yêu nhau mà nhé anh Kể vai bên nhau Cùng say sưa một nhạc tình Mình buổi đêm nay Và chào nhau tình đắm say Này anh yêu em Tình em you. đó quý vị một con xíu đặt thảo tiêu này quý vị hồi chắc bằng hợp quý vị ơi ghê quá cái máy này một cái mạng cho anh khoai sẽ để lên cháo của thủy tiên nha quý vị nha từ từ sẽ chị mở hàng cho chị má mặt xí cho chị tao đâu cho chú gì á để má hàng chị mở nhạc đẹp đó rồi đó chị má hàng đó rồi quý vị ơi chương trình lâu lâu này một cái trời hơi nó nhộn nhộn má ơi má ơi mới tiền nhiều một xe xe mà bây giờ ghim vô lâu lâu có một khi quý vị ơi trong hộ quý vị mỗi ngày mỗi tối quý nha đó một buổi da rất là nhọn quý vị quá hay luôn quý vị quá xuất sắc luôn vỗ tay lên quý vị rồi rồi ai một bông hoa đó là vô đón tay quý vị ai sẽ là người bông hoa thưởng cho uh, xin tin chúng em sẽ bấm google xuống lấy nha quý vị nha ủng hộ bông, ủng hộ bấm quý vị ơi đúng rồi nhạc rồi nè và dạ đây hai con trăm khoai được chỉ vô đó quý vị đó người mà đang biểu ờ, diễn bông xin chào mời quý gì đó là người đẹp chuyển giới từ thái lan về đây là để chị lên đầu hộ đi chị sao chị lên đầu hộ chị đó từ từ em từ từ em trời ơi mà nó cũng dính để trên lỗ tai cũng dính luôn xuống dưới đứng đi xuống dưới đứng này ngờ không thấy thì chưa gì tao thấy em chưa gì tao thấy đó giờ các chị nào có nhu cầu tặng con quay thì nấu nha rồi từ từ em từ từ em em em ông dạ, đẹp Rồi Giỏ tới đây quý vị Quá như thường luôn Còn án hộ đó quý vị ơi Rồi anh tám hộ luôn Dễ thương quá Tám chấp em Bữa trước hai chục Tầng hai chục nó giống với tầng năm trăm Không sao đâu Còn bốn trăm tám hồi xưa luôn à đó quý vị chương trình kìa mà mẹ đó kìa mẹ đó kìa tí nói từ từ từ mẹ đó không kìa đúng mẹ rồi và ngoài ốp của thì tiên đó dạ con cảm ơn uh, cô nha chúc cô được nhiều sức khỏe năm trăm điểm hiệp năm trăm điểm nha năm chục thấy rồi hai chục thấy rồi một trăm thấy rồi tờ năm trăm cũng thấy rồi em chưa thấy tờ hai trăm tay lỗ tay được dáng chịu rồi để đâu cũng dính để trên lỗ tay cũng dính luôn rồi hai con trong tay rồi một tí nữa đây sẽ từ từ ba con bốn con và sáu con giống các chị mình đang sẽ qua bộ môn siết dao giữ thăng bằng và dạ, bộ môn này không khuyến khích làm tại nhà nha hay quá quý vị ơi vỗ tay lên còn dạ, một tí nữa đây Sĩ Tiên sẽ xiết nguyên một một chiếc xe Honda đội lên đầu nha quý vị nha và trên đây à, nhà hàng cũng có chuyên à, xe Honda lên đường quý vị sẽ xiết một môn khác cho quý vị xem xiết bánh kem được không vậy được rồi đúng rồi quý vị ơi giỡn tay thành công rồi ôi quá hay quá đẹp không có đâu có HPV7 không có HPV9 không có chỉ có HPVD mới có mà thôi em xin bùa và đây chương trình khác chương trình múa nhạo và một cái thanh chúc rất là mỏng manh cho quý vị nha kèm theo một cái bình rượu cho quý vị và tương đương chứ nó có nhảy là nó rớt luôn trên đầu nha quý vị nha rồi quý vị phải đón xem một chương trình xiếm ảo thuật rất là độc đáo của CT rồi qua chị áo em thì xì kề CT hỏi vô cái bình nhạo kèm hai trăm em chưa thấy thì lấy hai trăm rồi chị đưa tờ 100 vậy là tờ 200 cũng được chưa được thấy rồi xuống là đấu sòng cho đẹp dạ, nhà cứ đấu sòng đó xuống luôn xuống luôn rồi tụi em phục vụ tại bàn luôn rồi cảm ơn anh rất nhiều dạ thì lòng hảo tâm quý vị thôi em nói vậy thôi quý vị nè là dạ, ông dân của chúng em cho khi chúng em cũng mấy yêu nha quý vị nha chương trình này là chương trình chung một tấm lòng nha quý vị nha của ít lòng nhiều à, cảm ơn chị em rất nhiều chương cái này là 200 thấy rồi đó nha quý vị nha rồi còn tờ 100 đô em chưa thấy Tí nữa đây sẽ có tờ 100 đô Rồi giờ đây một thanh trúc kèm theo một cái là một cái bình rượu nha quý vị nha bình nhạo đưa lên đưa xuống biết nó có đứng hay không để đâu cũng dính nha quý vị nha hết hồn chưa dạ một cái nữa đây em xíu cái này ha à, giờ nó xíu cái này với lại một cái dĩa dĩa để đâu cũng dính dĩa để trên cây kiếm cũng dính luôn và dạ, chương trình quay dĩa xoay dĩa tình yêu Alibaba và 40 tên ăn cướp. rồi xuống dưới luôn rồi rồi cảm ơn Nhà này mình sẽ đi xuống tận mạc cho các chị cô xem kỹ hơn nha Rồi, trường tương chính lên rồi, xuất sắc đừng đi qua đi đậu đồ sang tí đi quay điêu quán sự thủ tục

vì xem hay không có đến đâu đến đâu tình người đi quanh lắm không muốn cho chưa quá đàn ông vì xem rồi mình không có đến đây đến đâu rồi cảm ơn chị rất nhiều muốn muốn chúng ta phải hiểu sâu vì xem hay không rồi tiếp tục nói nghĩ vậy đẹp như hạnh phúc dụng tặng bạn luôn. tôi đã của em Em mà tôi thua quá khóc Em anh không phải rồi Thì cực kỳ bạn mà em đến Không còn tương lai Em biết chắc còn thương ai Sau bao đêm đau mong trong con tim em dừng lại Nó như ngày lâu vai, Nhất em trong còn lâu dài. Vào lại có những cơn đau bất tận Vì sao em phải khóc Sure. rất là hồi hộp rồi số một đầu tiên số kế tiếp còn số một còn số một mày chị là số chị là số chị là số chị là tiếp vô liều trắng lung tới cầu quật yêu cúi đầu người xa xăm không lần ai buổi néo thiên tùy không hẹp ai về ai lại ai còn nước nhớ ngủ đi ăn một giấc bao thầm đêm giấc thầm bao thầm đêm con số con số huyền con số không con số không con số không con số không con số không con số không hay nói số một số không rồi và số hàng đơn vị kế tiếp con số không con số không số gì đây số gì ra đồ đen không phải tại anh cũng không phải tại em tại vàng lên giá tại vàng lên giá đến chúng mình tà nào còn số sao còn số sao còn số sao đâu nghe tôi nhạc em nhạc hết ai có đáp ôm siết và đặc biệt với nhau là một gói hàng với nha đi chờ xe quý vị và bây giờ xin mời quý vị lúc qua ca khúc mang tên ai sẽ là em